Hành trình của tôi bắt đầu trên một con thuyền. Tôi đã trải qua một năm trong trại tị nạn và theo một cách nào đó tôi đã đứng đây trên sân khấu lớn nhất của Hollywood. Hành trình này xuất phát từ Việt Nam. Hình ảnh bài trên BBC. Theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ nước Úc, thì những tranh cãi về người Mỹ gốc Việt hay người Mỹ gốc Hoa không thể làm lu mờ sự thật. Anh ấy là người tị nạn từ Việt Nam. BBC tiếng Việt cho hay ngày 15 tháng 3. Được biết, Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại chợ lớn Sài Gòn, trong một gia đình người Việt gốc Hoa và đã cùng gia đình vượt biên vào năm 1978. BBC cho biết, truyền thông nước ngoài như Nikkei Asia gọi Quan Kế Huy là Việt Nam born, tức là sinh ra tại Việt Nam. Như vậy có thể thấy việc gọi Quan Kế Huy là gốc Việt dường như không có vấn đề gì. VN Express, Tuổi Trẻ hay Báo Mới đều nói nam diễn viên sinh ra tại Việt Nam hoặc thuộc gia đình người Hoa ở Việt Nam. BBC cho rằng có vẻ như nhiều báo Việt Nam đã hiểu lầm khái niệm Chinese khi dịch ra từ các trang tiếng Anh nói về gốc gác gia đình của quan kế Huy. Việc cha của ông là Chinese ở Việt Nam trước năm 1975 không có nghĩa ông là người dân Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vì Việt Nam Cộng Hòa không hề chấp nhận công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sinh sống trên lãnh thổ của mình. Thậm chí, khá đông người Hoa ở Nam Việt Nam ủng hộ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc và đa số họ là người di dân chạy khỏi Trung Quốc vì chiến tranh. Vẫn theo BBC, hiện nay chỉ còn một số ít trang báo như VTC đề cập quan Kế Huy là người gốc Việt. BBC dẫn bình luận của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, một thuyền nhân của Việt Nam, từ Đại học New South Wales Úc nhận xét. Theo tôi thấy thì động thái của báo chí Việt Nam là đáng tiếc. Động thái của báo chí Việt Nam liên quan đến quan kế huy rất khác so với trường hợp của ca sĩ Sangita Kaur, Mai Xuân Loan, người mới được trao giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá. Báo chí Việt Nam có vẻ rất tự hào về cô ấy như là một người gốc Việt. Cha mẹ cô ấy là người Việt tị nạn và cô ấy sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Giáo sư Tuấn nhận định có sự khác biệt như vậy là vì diễn viên Quan Kế Huy đã nhắc đến thân phận tị nạn của mình trước thế giới. Hình ảnh Quan Kế Huy, nam tài tử vừa nhận được giải Oscar. Câu chuyện thuyền nhân tị nạn vào thập niên 1970 và 1980 là một chương sử lớn và tàn thương của dân tộc. Gần đây, chính phủ Việt Nam kêu gọi những người làm phim ở Nam Hàn hãy tôn trọng lịch sử Tôi thiết nghĩ nếu mình kêu gọi người ngoài tôn trọng lịch sử thì mình trước tiên hãy tôn trọng lịch sử của nước mình. Cuộc đời và sự nghiệp của quan Kế Huy là khá tiêu biểu cho những người đi tìm giấc mơ Mỹ. Đó là giấc mơ được sống trong một xã hội tôn trọng các giá trị như dân chủ, nhân quyền, tự do và bình đẳng. Là môi trường mà trong đó mọi người, bất kể xuất thân từ thành phần nào, đều có thể thành công, có một cuộc sống tốt đẹp hơn đầy đủ hơn, thịnh vượng hơn thông qua làm việc chăm chỉ. Giáo sư Tuấn cho rằng, sự thật là báo chí phương Tây vẫn ghi anh ấy là một diễn viên Mỹ gốc Việt, Vietnamese born American actor, có cha mẹ là gốc Hoa. Anh ấy sinh ra ở Sài Gòn vào năm 1971 và chắc từng mang quốc tịch Việt Nam trước khi vượt biên đi tìm tự do. Anh ấy mang một cái tên rất Việt, Huy. Anh ấy nói tiếng Việt khi sang Mỹ, gia đình anh ấy sống trong một khu đông người tị nạn gốc Việt. Do đó, cách báo chí Mỹ và phương Tây đề cập đến anh ấy như là một diễn viên Mỹ gốc Việt theo tôi là bình thường. Sau biến cố lịch sử đầu buồn 30 tháng 4 năm 1975, rất nhiều người miền Nam đã chọn cách ra đi để tìm tự do. Những người gốc Hoa ra đi còn vì một lý do nữa, đó là họ bị chính quyền Việt Nam Cộng sản xua đuổi, ép buộc phải trở về Trung Quốc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 Trung Quốc tức giận vì Hoa Kỳ hỗ trợ các nước tiểu vùng sông Mekong. Ngày 11 tháng 3 AFA loan tin. Sông Mekong, Trung Quốc chặn dòng, Hoa Kỳ trợ giúp. Theo bài báo, khu vực sông Mekong là vùng chịu nhiều thương tổn do mạng lưới đập thủy điện của Trung Quốc xây dựng trên thượng nguồn. Từ lâu, Trung Quốc đã xây xong 11 đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong trong nhiều năm, vùng hạ lưu sông Mekong đã phải chịu đựng hạn hán, xâm nhập mặn và sạt lở do thiếu nước ngọt từ thượng nguồn. AFA cho biết, năm 2020, vùng hạ lưu sông Mekong đã chứng kiến một đợt hạn hán khô hạn nghiêm trọng, hủy hoại nông nghiệp trong vùng. Trước tình trạng này, Trung Quốc đã xả một ít nước và tuyên bố là mình đã có thiện chí. Bài trên AFA trong khi đó, theo AFA, Hoa Kỳ đã triển khai chương trình Hợp tác Mekong Hoa Kỳ, viết tắt là MUSB, nhằm hỗ trợ các nước tiểu vùng sông Mekong. MUSB là một phần của chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở cửa Hoa Kỳ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn thành lập sáng kiến Hạ lưu sông Mekong, viết tắt là LMI, nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục và phát triển cơ sở hạ tầng giữa các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong. Chương trình này đã được nâng cấp lên thành MUSB nhằm mở rộng hơn nữa sự hợp tác và tăng thêm cơ hội phát triển. MUSB đóng vai trò là một cơ chế quan trọng để giải quyết các vấn đề xuyên biên giới như buôn người, y tế công cộng, quản lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với thiên tai. MUSB đã xây dựng nhiều sáng kiến nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác an ninh lương thực, chẳng hạn như dự án phát triển giống cây trồng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, dự án thúc đẩy tầm nhìn chung giữa các quốc gia trong khu vực sông Mekong thông qua phát triển năng lực của các định chế chính trị xã hội giáo dục cho nghiên cứu và sáng tạo đổi mới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho AFA biết từ năm 2009 đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 4,3 tỷ đô la viện trợ không hoàn lại song phương và khu vực cho 5 quốc gia đối tác Mekong, trong đó bao gồm việc cung cấp 4,5 triệu liều vaccine COVID-19 và hơn 80 triệu đô la hỗ trợ COVID-19. Việt Nam là một nước thuộc tiểu vùng sông Mekong và chịu nhiều tác động. AFA dẫn lời Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Việt Nam đóng vai trò tích cực và quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thuộc chương trình MUSB Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận thấy Việt Nam ngày càng dễ thương tổn trước biến đổi khí hậu và thiên tai. Hình ảnh bản đồ tiểu vùng sông Mekong. Mặc dù là nước góp phần gây ra các thương tổn trong vùng sông Mekong, nhưng Trung Quốc đã phản đối những chính sách này của Hoa Kỳ thậm chí còn lớn tiếng đe dọa. Vào ngày 7 tháng 3, một ngày trước buổi ra mắt báo cáo của Stimson Center về chương trình MUSB, AFA cho biết cả Tổng bí thư Tập Cận Bình và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã đồng thanh lên án Hoa Kỳ can thiệp vào khu vực. Tập Cận Bình nói, các nước phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo đã ngăn chặn, bao vây và đàn áp chúng ta toàn diện, đem lại những thách thức nghiêm trọng chưa từng có đối với sự phát triển của đất nước chúng ta. Ngoại trưởng Tần Cương thậm chí còn cảnh cáo nếu Hoa Kỳ không dừng lại thì sẽ có xung đột và đối đầu. Trả lời câu hỏi của AFA về phát ngôn của Ngoại trưởng Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các trụ cột cốt lõi trong chiến lược Trung Quốc của mình, đầu tư, liên kết, cạnh tranh. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ các lợi ích và giá trị của Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ tiếp tục quản lý mối quan hệ này một cách có trách nhiệm, bao gồm cả việc duy trì các đường dây liên lạc và cởi mở với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngay cả trong thời điểm căng thẳng.